Audio Jungle. Chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Thì mình là bên công ty Việt Nhật chuyên về các loại xe lưng, xe lưng điện, xe lưng dầu, xe lưng cơ, xe lưng thủy lực, đàn lưng, bán lưng phòng lực. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người dòng xe lưng cao. Đây, đây là dòng xe lưng tay cao không có phanh á mọi người chú ý là người con này là con không phanh về thông số kỹ thuật của xe thì dòng xe lông tay cao một tấn rưỡi này có tổng thống kỹ thuật như sau tải trọng lưng của nó là một tấn rưỡi chiều cao lưng cao nhất là một mét sáu và chiều chiều cao khi hạ thấp nhất của nó là tám năm cm thì về chiều dài càng thì càng xe này có chiều dài là càng 60 độ mở rộng càng khi bé nhất là ba 340 và mở rộng nhất là bảy 750 xe này nó có kết cấu gồm là khung xe này càng này trục thủy lực này bánh xe bánh xe là bằng bu đấy khác khung xe thì là làm thắt vào chân đạp xe để ứng dụng vào xe ngoài việc nâng hạ hàng hóa di chuyển ba led ra thì xe còn thích hợp để nâng cấp cây cảnh tổng kiểm nâng hàng lên xe ô tô với cái bộ thiết kế càng này thì mình cảm thấy là nó rất hợp với việc nâng đậu cảnh cây cảnh từ dưới nâng trên hay là nâng ở à, trên xe hạ xuống thì nó rất là tiện lợi luôn thì sau đây mình sẽ sử dụng cũng hướng dẫn mọi người cách sử dụng xe nâng tay cao không phanh một không dễ thì lúc này thì mọi người cầm sát hai tay đây kèm vào 3 mét động cơ giảm rất dễ đây muốn nó nâng lên thì mọi người sẽ đặt chân đạp ở đây đây nó tự động đi lên thủ dầu ở trong thủ tục này nó sẽ để biết đâu lên như thế nào hàng mình sẽ nâng được hàng đi không mọi người không đạt chân thì mình có thể dùng tay kéo này tuy nghề được còn khi mà người đạt chân quá thì để xả đạp xuống ấy thì mọi người sẽ có van xả đây sau đây mình sẽ cho mọi người là những lưu ý khi sử dụng dòng xe lưng tay ta này thì đầu tiên là về thứ nhất là khi mọi người nâng hàng hóa thì mọi người nên nâng là bằng tải trọng hoặc là thấp hơn tải trọng của xe một phân rưỡi là thấp hơn thì khi đặt hàng lên mọi người thứ hai là khi đặt hàng lên mọi người tránh đặt ờ, đặt lệch ờ, thế nó rất là hại xe và thứ thứ ba là không nên bỏ bất cứ bộ phận cơ thể nào sau dưới càng này càng dưới này giữa tay mọi người thích này khi điều nữa là khi mọi người sử dụng xong nên hạ xuống không nên để lên không nên để cả trên cao ấy mình hạ cả xuống đất cái nữa là trong lúc mọi người xả ấy, thì mọi người không nên xả nhanh quá thế nó sẽ gây rất là nguy hiểm cho hàng hóa và có thể là có mọi người video của mình hôm nay giới thiệu về cho em tay cao này là kết thúc rồi thì mọi người ai có nhu cầu mua hàng hoặc là tư vấn thì thì liên hệ đến số điện thoại của mình hoặc là nhắn tin qua Zalo mọi người có thể vào trang web ở dưới phần mô tả của mình tìm hiểu thêm một số mặt hàng khác bên mình còn rất nhiều mặt hàng về nâng tay cao dù các cải trọng và chiều nâng chiều cao nâng khác nhau ôi mọi người xem